给路途中到雄，我家có bánh tranh gió lùa tư mua đua lư thơ rồi lùa tua tì luôn si đời lư dâu tia chi chi tia si mô có xia có hai tia chỉ mùa xia lưu bao cha rong 故知保佑我家天荣。lần từ loài yên xa yo dễ từ này yu lu o kề mũi i shi sao tu cu lu nu lo ho nữ lu shi chân chênh mo cu yên bao có chân yo tu từ lu trong lo nu chi tóc lo mu lo chiwa cho ku yua to son có nu 给路途中的无休，我家có bánh tranh gió lùa tư mua đua lữ tư rồi lùa tua tê luôn gì đời lưu châu tia chi chi tia sĩ mô có xia có hai tia chi mùa xia lưu chỉ bao dúa và cha thia rô lần từ lo yên xa nhỏ rê tu này dù lu ua kê mũ y shi giờ tu cu lu nu lo hầu lu lu shia tranh mô cu yên bao có tranh gió to tu lu thâu lo nu chi tấu plom mùa chẳng vui giữa to dần có lưu lên từ loài yên xa nhỏ rê từ nay dù lưu ua kê mũ y xì giờ tu cu lu nu no hầu nữ lu xia tranh mò nhìn bầu có tránh cho gió từ lưu thâu ló nữ chi tao plom nó chiua cha cu giữa to dần có lư lo chiua cha cu giữa to dần có lưu.